Quý vị và các bạn thân mến Đầu năm 2019 Phiên giao dịch đầu năm mùng 2 tháng 1 năm 2019 Thực sự thì thị trường chứng khoán 2019 sẽ biến động như thế nào Và sắp tới đây thì chúng ta liệu có thể tận dụng được cái gì Trong cái uh, những cái biến động để có thể kiếm được lợi nhuận uh, trên thị trường Bằng việc là là là là tận dụng những cái nhịp tăng giảm của thị trường để kiếm lời thì điều này thì thực sự là đưa ra những cái dự báo thì thực sự là rất khó rất khó tùy vào tình hình thực tế tùy vào những cái đợt giảm điểm sâu hoặc là tùy vào cái độ gọi là đắt rẻ của cổ phiếu phụ thuộc vào sự biến động của giá nó sẽ tạo ra những cái chỉ số tài chính nó phù hợp hơn chúng ta hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục duy trì cái à, phương pháp gọi là giao dịch theo kiểu là phục kích tức là tận dụng những cái nhịp những cái đợt gọi là thực sự thị trường bị phục sale thì chúng ta có thể mua vào và bán ra khi mà thị trường à, hồi lại cái vị trí cân bằng tức là chúng ta hướng được cái lợi ích từ việc mua rẻ hơn thông thường và bán ra với mức bình thường thì cách này thực sự được ứng dụng rất là tốt cho năm 2018. Chúng ta có khoảng 2 đợt, 2 hoặc 3 đợt gì đấy của thị trường giảm sâu và có một cái đợt hồi phục đủ dài từ 3 tới 5 tuần thì chúng ta cũng đã có thể nếu như mà nhìn lại à, cái năm 2018 thì có thể là chúng ta cũng dễ phát hiện ra rằng là thực sự là chỉ có những một hoặc hai đợt như vậy thôi à, từ đó thì chúng ta thấy rằng là với những cái uh, khó khăn ở phía trước rất nhiều vấn đề thì chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ tận dụng những cái đợt tăng giảm như vậy để để vào ra uh, kiếm lời ngắn hạn phù hợp nhất tất nhiên thì phương pháp này thì sự không được khuyến nghị cho anh chị em và các bạn và những à, nhà đầu tư không chuyên và tiếp tục đưa ra cái nhận định về thị trường à, không mấy tích cực cho năm 2019 và những nhà đầu tư dài hạn thì có thể xem xét chờ thêm thì buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ dành ra ít phút à, để bàn về một vấn đề à, à, gọi là khai bút đầu năm thì bàn về một vấn đề khác mà chúng tôi có được nghe có được theo dõi trên các phương tiện truyền thông thì đưa ra một cái câu hỏi là làm thế nào để tự do tài chính đây là thứ mà truyền cái động lực cho giới trẻ uh, trong năm 2018 bằng cái phong trào khởi nghiệp và thúc đẩy cái tự do tài chính tạo nên cái ảo tưởng về sức mạnh cho giới trẻ trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy thì không phải là không thiếu và cũng không phải là không có cách để có thể tự do tài chính sớm. Nhưng một cái câu hỏi được đặt ra khó hơn đó là với mức lương 7 tới 8 triệu thì làm thế nào để tự do tài chính trước 40 tuổi? Cho một sinh viên mới ra trường à, được coi là khá, à, xin được việc ở một cái công ty à, có mức lương khởi điểm ban đầu từ 7 tới 8 triệu. 7 tới 8 triệu thì làm thế quái nào mà tự do tài chính được, trừ khi là trúng số. Bởi vì theo những cái phân tích gần đây trên VTV3, Cà phê Sáng rồi những đơn vị truyền thông tài chính thì cho rằng là nếu mà tự do tài chính tức là chúng ta Ờ, phải có gọi là thu nhập thụ động từ cái khoản tiền ờ, gốc ban đầu ờ, là khoảng đâu đó từ 20 tới 30 ngàn đô cho một năm tức là nó nằm ở khoảng 400 tới 600 triệu cho một năm từ cái khoản tiền mà chúng ta có tức là được gọi là tạm cho là tự do tài chính thì như vậy thì theo cái tính toán của họ thì, thì cho rằng là chúng ta phải có khoảng 10 tỷ đồng 10 tỷ đồng trong tài khoản thì cái khoản 10 tỷ đó có thể một cách đơn giản là gửi ngân hàng mỗi tháng chúng ta cũng sẽ có khoảng vài chục triệu và nó đảm bảo cho chúng ta rằng là với cái mức thu mức thu nhập thụ động mà khoản tiền đấy nó không bị mất đi gốc mà vẫn cho chúng ta cái tiền gọi là dòng tiền thuần về là một năm là 20 tới 30 ngàn đô tức là tính ra tiền Việt là nó khoảng tầm 400 đến 500 triệu để chúng ta tự do tài chính vậy thì sinh viên ra trường nhìn thấy như thế mà mức lương đôi khi có những sinh viên ra trường thì mới có thể kiếm được có thể 5 triệu 6 triệu thôi thì tôi, tôi tôi cho mức lương trung bình là 7 đến 8 triệu cho một sinh viên 22 tuổi tốt nghiệp đại học ra trường thì cho là 8 triệu đi thì làm thế nào tiết kiệm kiểu gì để có 10 tỷ trước khi 40 tuổi làm sao thì có nhiều người bảo là dễ thôi hàng ngày thì cứ trích ra khoảng tầm 20.000 để mua Việt lốt có người khác thì bảo là Việt lốt thì có khi là khó trúng tỷ lệ xác suất thấp thì ờ, thì thì thì, thì mua ở shop ờ, số số kiến thiết miền Bắc không thì có cách khác hay hơn ờ, chơi lô chơi đề đấy chơi, chơi nuôi lấy cặp lô cặp đề để nào đó thì nhanh thì dễ thôi thì từ 22 tới 40 thì cứ nuôi đều như thế thì kiểu gì nó cũng trúng đó cũng là một giải pháp <laughs> rất là thú vị như vậy thì thực ra là hôm nay chia sẻ và trao đổi với anh chị em và các bạn thì ở một cái góc nhìn khác không phải là cái góc nhìn như vậy góc nhìn khác khác hoàn toàn so với lại à, lại lại lại các kênh truyền thông tài chính à, đưa ra bởi vì thực ra là con số 10 tỷ thực sự là nhìn thì đã thấy choáng này làm sao mà có thể có được 10 tỷ tức là tương đương với lại à, nửa triệu đô tương đương với 500 ngàn đô mà 22 đến 32 là 10 năm đến 42 là 20 năm 20 năm đi làm chả có cách nào mà tiết kiệm mà gọi là à, mà mà mà mà, mà à, được 10 tỷ để mà tự do tài chính trước 40 cả chả có cách nào hết trừ là tham ô tham nhũng trừ là làm quan chức gọi là vươn lên một cái tầm cao mới rồi sau đấy là tham ô tham nhũng hoặc là ừ, lừa lọc gì đấy thì mới có thôi chứ còn lương 8 triệu tốc độ tăng lương trung bình khoảng 20 phần trăm một năm thì cũng chẳng có bao giờ có được luôn đấy. chắc chắn luôn anh chị ông tin thì cứ tính thử đi không cách nào ấy và, và đương nhiên là 8 triệu đó mức lương đó thì cũng phải trích ra khoảng tầm từ 60 đến 70 phần trăm để gọi là tiêu dùng thường xuyên thì mới trừ ra được cái khoản tiết kiệm vậy thì làm cách nào bây giờ làm cách nào bây giờ thì thưa với anh chị em và các bạn là đưa ra những con số như thế, phân tích như thế, dùng các cái công thức về tỷ lệ 4% rồi của VTV họ đưa rồi sau đó là sử dụng cái quy tắc 72 này kia thì tôi thì cũng sử dụng những phương pháp đó. Thực sự thì chúng ta sẽ nhìn nhận một cái vấn đề nó hơi khác đi một tí. Khác đi một tí. Nói như thế này này. Ông bà ta đã có câu là có bột thì mới gột nên hổ. Thực ra là xu hướng của giới trẻ bây giờ thì trải nghiệm tiêu pha và và và và tiêu dùng có xu hướng là bằng hoặc vượt những gì mình kiếm được đây là cái hồi chuông mà khá cần phải được nhắc rất là nhiều trong cái giới trẻ hiện tại à, một cái nữa mà tham vấn một số chuyên gia nước ngoài của người Nhật và người châu Âu thì họ cho rằng là người Việt Nam rất là lười nhác rất là lười nhác tại sao lại như vậy bởi vì họ thấy là nếu như họ điểm qua các quán cà phê vào buổi sáng thì ở Việt Nam cái tỷ lệ mà ngồi quán cà phê trà dư tiểu hậu đến khoảng tầm trước 8 giờ là rất là đông, là đông. về chiều thì sau 5 giờ thì tại các quán nhậu ở Việt Nam thì à, đông hơn là chợ đông hơn là chợ và với những nước phát triển trên thế giới thực ra đây là góc nhìn chân thực của các nước phát triển trên thế giới ví dụ như là Singapore ví dụ như Thái Lan ví dụ như Nhật Bản những nước mà có tính tương đồng về về về khí hậu với chúng ta thực sự họ đi làm rất là sớm và họ kết thúc cái công việc rất là muộn rất là trễ những cái ngành dịch vụ liên quan đến kiểu như là uh, ở chúng ta thì toàn là những người trẻ ví dụ tiếp viên hàng không ví dụ như là người hướng dẫn du lịch ví dụ như người bảo vệ ở các nhà hàng khách sạn toàn là những người lớn tuổi trên 60 là khi họ về hưu thì họ vẫn tiếp tục duy trì công việc còn lại thì những công việc mà có thu nhập cao hơn thì chủ yếu dành cho giới trẻ và họ làm việc cần mẫn hơn chúng ta rất là nhiều thì từ cái vai trò cái bị cái, cái cái vấn đề như vậy chúng ta đặt vấn đề như vậy thì chúng ta phải đưa ra một cái cái cái cái, cái góc nhìn khác tức là uh, phải bắt đầu ngay từ những cái năm đầu đầu đầu tiên thì chúng ta cần phải có những cái gọi là cái cân đối về cái tài chính ngay từ ban đầu à, để tiết kiệm để tạo ra một cái khoản tiền để có một cái khoản tiền cụ thể vào 3 tới 5 năm đầu tiên thì chúng ta muốn làm gì mới làm được không có Thực sự là đúng là ông bà nói không sai đâu Không có bột thì chẳng bao giờ gột đến hồ Không có vốn thì chả có đầu tư được cái gì hết Thì vậy thì nếu mà là sinh viên trẻ Lương thì thấp Mà bây giờ thì kiếm 8 triệu thì tiêu hết 9 triệu Đúng không? à, Set đồ của em là cái quần 30 ờ, triệu Cái áo 25 triệu Cái đồng hồ 50 triệu Thì thưa anh chị em và các bạn làm tiết kiệm xong Mua cái iPhone, mua cái đồng hồ, mua cái áo, mua cái quần Làm quái còn tiền tiết kiệm Đúng không ạ? mà không có tiền tiết kiệm thì chẳng có cái cách nào để mà cho anh chị tự do tài chính như mơ tưởng hào huyền hay là tạo động lực hay là giống như là một số các cái chuyên gia bảo là chúng ta chỉ cần ngồi quây quần lại với nhau nắm tay nhau sau đó là đưa ra khẩu hiệu rồi tự ký ám thị là chúng ta sẽ giàu trong tương lai thì nó sẽ giàu chẳng có cách đó đâu không có cái cách đó đâu cái cách đó nó chỉ là là giải pháp là mua vé số hay biệt lốt gì đấy trước đó tôi đã nói rồi thì uh, chúng ta đi vào vấn đề luôn tức là như thế này ngay từ những năm đầu đời nếu thực sự muốn tự do tài chính muốn thực sự muốn có thể là tìm các giải pháp để uh, gia tăng cái lợi ích về tài chính thì chúng ta cần phải có một cái khoản vốn gốc mà muốn có khoản vốn gốc thì gọi là bằng mọi giá chúng ta phải để dư ra được khoảng tầm từ 10 tới 15 phần trăm cái thu nhập của mình bất chấp tất cả các vấn đề tức là gần như là ờ, không bao giờ được tiêu tới cái khoản tiền đó với lương 8 triệu chúng ta thể dành ra khoảng tầm từ 800 nghìn tới một triệu, triệu rưỡi và cho rằng là lương của chúng ta chỉ có khoảng tầm từ 5 triệu mấy đến 6 triệu thôi và chúng ta chỉ tiêu trong tất cả các vấn đề trong cái khoản đó còn cái khoản để dành là bất gì bất dịch tại sao lại như vậy thì trong lý thuyết tài chính nó có một cái vấn đề là dòng tiền thuần đều theo thời gian chúng ta càng để dành sớm có khoản vốn sớm đầu tư sớm tiết kiệm sớm thì chúng ta càng có cái xu hướng là cái lãi suất kép nó sẽ đem lại cái tự do thịnh vượng như chúng ta thì chỉ có cái cách đó thì chúng ta mới có khoản vốn gốc rồi sau có vốn gốc rồi thì muốn làm gì thì mới làm được còn chưa có cái giải pháp để tìm ra vốn gốc thì tự do tài chính vào mắt còn trừ khi là là có đột biến trong cái cái thu nhập tức là tự dưng ở đâu trên trời rơi xuống mà do mình quá giỏi gì đấy thì có một mức lương độ tăng đột biến thì cái đó tôi không nói nhưng với phần đa những anh chị em và các bạn nào muốn uh, làm theo một cái cách thông thường tức là, là làm công ăn lương thì buộc phải tiết kiệm và thay thế bằng cái câu chuyện là đổi ờ, đổi điện thoại lên đời rồi đổi ờ, đổi quần đổi áo quá thường xuyên rồi là đi du lịch quá nhiều trong một cái cái cái cái cái, cái năm gọi là ờ, kinh doanh mà trong khi đó là sức lao động của chúng ta thì đôi khi là còn trẻ khỏe thì ngoài những công việc thông thường chúng ta có thể kiếm thêm một số công việc khác để có thể tăng thêm cái phần tiết kiệm tức là chúng ta vẫn duy trì trong cái mức chi tiêu hiện gọi là hiện có và tăng tiết kiệm và khi tiết kiệm như vậy thì trung bình mỗi năm mỗi tháng chúng ta tôi cho lấy ví dụ là chúng ta giỏi tiết kiệm thì mỗi tháng được một triệu rưỡi một năm chúng ta sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng tầm là mà 17 tới 20 triệu 20 triệu thì sau khoảng tầm 3 tới 5 năm đầu đời tức là à, cộng với những cái sự cố gắng và cái việc tăng lương thì chúng tôi giả định là anh chị tiết kiệm được khoảng tầm từ 80 tới 100 triệu 80 tới 100 triệu tôi cho con số là sau 3 năm thì khoảng 100 triệu tiền tiết kiệm thì đấy bây giờ mới có vốn gốc chúng ta ít tiêu vào cái những cái vấn đề linh tinh này khác thì chúng ta có vốn gốc có vốn gốc rồi thì uh, tuổi đi chúng ta sẽ bắt đầu bước sang cái tuổi 25 từ khi tốt nghiệp đại học là từ 23 tới 25 thì chúng ta mới thấy cái câu chuyện thế này này tại là từ khi nhỏ và thậm chí ở các trường giáo dục trung học phổ thông và trường đại học thực sự nếu không học ngành kinh tế thì không có một cái sự giáo dục thích đáng về về về về về về cái hiểu biết về mặt đồng tiền thực sự là trong cái, cái, cái hệ thống giáo dục và giáo trình giáo dục của chúng ta không hiểu biết rõ ràng về cái vấn đề gọi là quản trị dòng tiền quản trị cá nhân cái dòng tiền lý do tại sao là như vậy bởi vì người ta không làm cho chúng ta thấy được rõ rằng là, là cái vai trò của cái vốn gốc ban đầu và khi mà đầu tư với cái mức lãi suất kép thì chúng ta sẽ được hưởng lợi ích như nào thì chúng ta có một cái công thức mà tính cái dòng tiền thuần đều mà à, tất cả các phương tiện đều dùng thực ra nó có công thức tài chính nhưng mà nếu mà chia sẻ công thức tài chính với anh chị em và các bạn thì nó hơi phức tạp và chúng tôi đưa cho anh chị em và các bạn một cái phương pháp rất là đơn giản đơn bằng cái phương pháp mà trên các phương tiện đã nói đó là sử dụng cái con số 72 đây là cái phương pháp tính gọi là gần đúng cho cái câu chuyện là bao nhiêu năm thì một khoản tiền ban đầu thì tăng được gấp đôi với cái biên gọi là lãi suất định kỳ là bao nhiêu tôi lấy cái ví dụ lãi suất định kỳ là khoảng tầm là 10% đi ta lấy ví dụ cái con số cho nó dễ thì nếu như mà để tăng một cái khoản tiền ờ, được lên gấp đôi với cái việc anh chị có vốn gốc rồi mà mỗi năm chúng ta thu nhập được 10% thì chúng ta lấy con số 72 chia cho 10 là 10% thì sẽ ra là sau 7,2 năm thì chúng ta sẽ tăng gấp đôi cái khoản tiền của mình cái gọi là cái cái khoản tiền cái khoản tiền gốc như vậy là rõ ràng chúng ta thấy là với mức sinh lợi càng thấp thì cái thời gian để tăng gấp đôi nó là càng lâu và mức sinh lợi càng cao thì tăng càng nhanh cái điều mà chúng ta có thể làm được cái việc mà tăng được cái mức sinh lợi thì điều đó là điều rất khó và không phải ai cũng làm được à, và cái điều chúng ta dễ làm được đó là tiết kiệm để tăng cái vốn gốc ban đầu lên thì vốn gốc ban đầu càng cao càng nhanh thì cái tỷ lệ tăng gấp đôi cho cái thời gian nó càng nhanh và cái điều thứ hai chúng ta hoàn toàn có thể làm được đó là chúng ta càng làm sớm thì cái thời gian à, dư địa từ cái khoảng trước 40 tuổi tới cái cái cái chỗ bắt đầu chúng ta có vốn gốc thì nó càng dài thì chúng ta càng có có có cái cái cái, cái đủ cái thời gian để có thể làm tăng cái cái dòng tiền của chúng ta lên. Thì tùy vào tình hình thực tế thì à, mỗi cá nhân, mỗi con người có mức lương khác nhau thì chúng ta sẽ suy diễn và chúng ta đưa ra được cái mức gọi là chúng ta sẽ đạt được. Tôi không lấy một con số cụ thể nào để cho anh chị em và các bạn về cái mức tự do tài chính bởi vì tự do tài chính và cái nhu cầu tiêu dùng của mỗi người là khác nhau. Nên có thể có khi có lúc thì chỉ cần mỗi tháng là khoảng 10 triệu một năm là khoảng 120 triệu thôi thì người ta cũng được coi là tự do tài chính rồi không nhất thiết giống như các cái kênh truyền hình cho rằng là mỗi năm phải ba bốn trăm triệu để thì mới đủ chi tiêu cho con cái học hành này kia thì mới đủ tự do tài chính bởi vì tùy từng vùng từng vùng đất tùy từng địa điểm và tùy từng cái cách thức tiêu tiền của mỗi người thì chúng ta sẽ vận dụng cho nó linh hoạt nhưng cái vấn đề là chúng ta tính xem là nếu như chúng ta tiết kiệm sớm có khoản tiền gốc sớm chúng ta còn dư địa thời gian rất nhiều và chúng ta có thể tìm và chọn những giải pháp đầu tư đơn đơn giản với cái mức lãi suất vừa phải và tỷ lệ rủi ro về mặt vốn gốc là thấp thì chúng ta làm được hai việc mà chúng ta phải làm ngay một là tiết kiệm và đưa cái vốn nước của chúng ta lên thật là cao càng cao bao nhiêu thì tỷ lệ double nó lại nó lại sẽ là càng lớn lên bấy nhiêu ví dụ như chúng ta tiết kiệm được trong vòng 3 năm đầu là 100 triệu thì chúng ta sẽ double cái 100 còn nếu như chúng ta tiết kiệm được 150 triệu với cái khả năng tiết kiệm mà trong cái tuổi thanh niên chúng ta còn đang rất khỏe, rất trẻ, chúng ta tiết kiệm được nhiều hơn thì cái khả năng double là không phải là 100 nữa mà double sẽ là 150 triệu. Tôi lấy ví dụ như thế và cái thời gian chúng ta còn dài thì ví dụ như với cái khả năng về xuất sinh lời là 10% thì thực ra là cũng khó thì cũng là gọi là khó nhưng mà nếu nói không khó thì nó cũng không khó với cái 10% là mức có thể đạt được bằng một số cái giải pháp và đầu tư giản đơn và ít rủi ro thì chúng ta cứ mất 7,2 năm để chúng ta tăng gấp đôi cái lượng tiền tiết kiệm của chúng ta lên ngoại trừ là trong những cái năm trong cái khoảng 7,2 năm đó thì chúng ta còn có thể tiết kiệm thêm và cái vốn gốc của chúng ta sẽ tăng lên như vậy thì chúng ta sẽ có thêm hai dòng tiền một là dòng tiền do cái gốc của chúng ta sinh lời do là lãi suất kép thì cứ 7,2 năm là chúng ta tăng thêm được khoảng gấp đôi chúng ta có gốc 150 triệu thì sau 7,2 năm chúng ta có 200 triệu trong cái khoảng thời gian 7,2 năm đó chúng ta cộng thêm gốc thêm vào nữa thì cái lần double tiếp theo thì chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm 250 triệu do cái câu chuyện quá trình à, chúng ta tiết kiệm thêm thì có thể sẽ nhiều hơn 250 triệu hoặc 300 triệu 500 triệu đấy tùy từng người thì tiếp theo 7 đến 2 năm tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đúc double cái khoản gốc ờ, gọi là gốc là lúc này không còn là 100 nữa mà có thể là sẽ là 250 triệu hoặc 300 triệu đúng không ạ thì chúng ta sẽ đúc double thì chúng ta chỉ là từ 25 tuổi tới tôi tính con số gọi là tròn là 42 tuổi cho cái chu kỳ là 22, 32, 42 tức là 20 năm thì chúng ta có 3 lần nhân đôi như vậy. Thì chỉ có một cái cách rất là rất là rõ ràng và thông dụng, tức là chúng ta sẽ có 3 lần nhân đôi trong cái cái cái chúng ta muốn tự do tài chính trước 42 tuổi thì chúng ta có 3 lần 3 lần nhân đôi và có 3 lần nhân đôi là cái đó là con số là là là là tức là tiết kiệm sớm trước 25. Đúng không anh chị và các bạn? Thì 3 lần nhân đôi thì phải là cái vốn gốc phải nhiều thì chỉ có là tiết kiệm và để cho gốc nhiều lên và nhân đôi thì là sẽ nhanh nhất thì cuối cùng là chúng ta sẽ có nhân đôi lần thứ nhất là từ à, lên 300 lần thứ hai là từ 300 lên 600 và lần thứ ba là từ 600 lên à, một tỷ hai tôi lấy ví dụ thế cho nó dễ thì nếu có thể là con số nó sẽ khác tùy từng người và chúng ta sẽ có đâu đó là sau 42 tuổi chúng ta sẽ có một cái khoản tiết kiệm và nhờ vào cái việc là lãi suất kép cộng với việc là tỷ lệ tiết kiệm uh, gia tăng đều thì chúng ta có khoảng tầm trên dưới 3 tỷ trên dưới 3 tỷ thì đối với cái việc mà trên dưới 3 tỷ với cái cách giản đơn với bất kỳ ai cũng có thể làm được thì có thể sẽ là không tự do tài chính đối với một số người với cái mức thu nhập cao nhưng đối với một số anh chị em và các bạn và chỉ có một cái cách duy nhất đó là làm công ăn lương không có cái giải pháp nào khác thì đó cũng là một cái cách đáng để để chúng ta có thể có một cái gọi là nhà lầu xe hơi tức là có một cái căn hộ để ở có một cái xe để đi thì chắc chắn là sẽ làm được và làm theo đúng như như, như những gì chúng tôi chia sẻ thì xuất sắc xuất cao là sẽ thành công với hai cái điều kiện một là tiết kiệm càng sớm càng tốt hai nữa là duy trì cái tỷ lệ tiết kiệm ờ, không đổi trong nhiều năm thì chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra được cái lợi ích rất là tốt cho cho cho cho cho cho cho cái khả năng tài chính của chúng ta thì đó cũng là một trong những cái bài cái chia sẻ mà trong cái buổi chia sẻ hôm nay Chúng tôi dành khá nhiều thời gian để nói với anh chị em và các bạn, để chia sẻ với anh chị em và các bạn. Mong rằng những chia sẻ này giúp ích cho nhiều người và cho uh, tất cả những anh chị em và các bạn nào muốn có một cái nhu cầu tài chính tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới mỗi ngày hữu ích hơn. xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.